cự nhau rồi anh say xưa anh như vậy em sao chịu nổi tình thương anh nên em thương dần rồi phải ngăn anh không ngăn nhau dịu che nhau cứ nhau rồi say thì say nhau cứ nhau vậy chứ anh yêu ơi anh đừng làm như vậy mà trước tiên anh phải dạy cha cứ bảo là anh không say anh đi về là anh lại ngủ vài ba trái thì làm sao mà đủ để anh say đâu phải chuyện dễ dàng nhau cứ nhau rồi say thì say chứ anh yêu ơi anh đừng làm như vậy mà trước tiên anh phán dậy cha bài vợ con đời mà anh thì say xin như vậy làm đây Chứ anh yêu ơi anh đừng làm như vậy Mà trước tiên anh phải dậy cha ba